chuyền chuyền mấy ờ, chuyền 42 phần kia còn lại nãy sót lại vô luôn đi mì trứng á mì trứng là đủ luôn á là 85 phần á là cho ba chú dân phòng luôn á rồi hồi nữa em gửi ờ, anh đam ờ, cái bao gạo bao gạo ngon bác gõ bác dạ anh thì ở đây nhớ dùng ăn muối anh ở đây người ta nấu cũng ngon à dạ đó đó đó đứt đứt đứt bộ bộ đứt bộ đứt đúng rồi bỏ vừa bên đó nữa nữa bộ đứt đứt vượt xuống đây vượt xuống đây bộ đứt bộ đứt dạ rồi đây đúng không Đó luôn. Rồi cứ để ờ, bao gạo đó lại đi. Rồi ừ đúng rồi. Rồi không có cái bao này, cái bao này ờ, gửi cho anh ờ, anh Đam để đại Minh gốc đi Khanh. Dạ, à, Phước Cần Thơ. Rồi mỗi bao hồi nãy là mỗi bao này là 10 10 trong đó có 10 bao nhỏ là đủ

còn bao nữa bao nữa rồi ok đủ đóng lợi xuống dạ à, lấy cái súng rồi cái súng còn cái súng của anh rồi khanh để ờ, ra ngoài quên em cái đây là 80 85 ờ, phần dao đây là gạo với lại ờ, trứng mì với lại nước tương rồi gửi cho bà con ở khu ờ, phong tỏa chợ Xuân Khánh chúc bà con ờ, sức khỏe nha vượt qua cái kỳ này rồi đưa cái tay ra phun cái cái tay rồi anh em mình rút rồi vậy chào luôn nha anh đam chúc sức khỏe nha dạ dạ rồi bà con ở ờ, khu chợ Sơn Khánh nha 82 hộ bà con ở đây sáng mai à, ra nhà văn hóa chỗ này gặp anh Đam để nhận quà nha không còn thiếu ai đâu đủ hết rồi đó